món quà của cô Nguyễn Thiên Hương Hội Thánh Ca đã dành tặng cho thôn làng Lao là 44 cái đèn năng lượng nhé các bạn chị nhé thì mình cũng không lên được làng thì mình đi xe thì mình chở xe taxi 7 chỗ về đây thì bảo các anh ở dưới cũng lấy mình đi qua cầu treo này à mình đi qua cầu treo này lên à lên đi quay lại bên này đi còn là quay lại à quay lại À đây à? Thường là Ồ. đi bên này đi. Dạ, lười, ừ, dạ, ở trong đấy không có điện này em? Không có ạ. Ui. Bạn các bác họ. À. Kiểu là trưởng thôn trưởng bản đấy. Hiện tại thì à, Giang cũng đã có mặt tại cái điểm trường mầm non Ba Khe Đấy, Điểm trường làng Lao của các bác anh chị nhá Thì như à, mình được biết và tìm hiểu Đấy có hỏi trên đường đi hỏi em à, Mà like mình vào đây này Để phát món quà của cô Thiên Hưng Nguyễn Là của hội Thánh Ca Thử Thiện Thì đi vào trong cái làng Lao này Các bác anh chị đi được cái đường Quốc lộ 30 2 và 37 giáp giữa Yên Bái và Phú Yên Sơn La thì mình đi rẽ lên trên đường Phú Yên Sơn La ấy thì mình sẽ có một con đường là chạy vào cái uh, chỗ mà mình uh, ờ, với anh em mà chở cái cái uh, đèn năng lượng đó từ đó vào đến thôn làng lao này mình đi khoảng tầm sáu bảy cây số nữa đấy may là thì đường bê tông thì nhà nước đang bắt đầu là làm cho bà con nhưng mà ở trong này thì lại không có điện mình hỏi là không uh, có điện để uh, thắp sáng này nhà nước người ta không không kéo điện đây cho nên là cái món quà này là của cô Thiên Hướng có gửi cho mình và một chút gạo nữa cho bà con ở cái khu vực mà làng Lao này Đây gồm có 44 hộ nhá 44 cái đèn thì hiện tại thì uh, bà con và tất cả mọi người cũng đã tập trung ở đây tí nữa là phía bên bên kia nữa kìa với bên xa xa bên kia thì à, bà con cũng sẽ sang bên này gần cái điểm trường để tập trung là nhận gạo quà nhận đồ mọi người này đi nhận gạo đúng không hả không phải à ờ à, cô nhá ờ đến đông chưa đấy đủ chưa đấy ờ để xe đây xem nào xem bao nhiêu hộ nào xem được trưởng bản trưởng làng có ai không Chào anh. Ờ, ừ, chào anh. Ờ, đấy, em tên gì nhỉ? Trưởng ban nhà giáo? Em tên là Tùng à. Tùng đúng không? Vâng. À, cái này chắc em biết sử dụng rồi đúng không? Cái này thì em cũng chưa, thì cũng chắc à, à? nhờ anh hướng dẫn cho à. em xong là hướng dẫn mấy bà con. Mời ờ, anh cầm hộ em một máy. Đây thì để anh hướng dẫn tí nữa một cái là em hướng dẫn cho bà con nhé. Ừ. Biết dùng đấy. Nó không dễ đâu và mình muốn để ấy thì trong này không có điện thì mình cứ để ở ngoài nhá à, cái này thì cả mưa cả nắng là đều được hết đều được hết à. chỉ có chỗ mà tí nay <laughs> ờ, lắp vào lắp à, thế là mình nối này này thì em quấn cái cái ni lông này vào nhá vâng, vâng. cái ni lông này vào là được khoảng cái này nó chỉ được khoảng 5 mét chiều này hơn 3 mét cần dài thì sao mình để lên nông nhà ấy tấm pin này nhá pin này mình sẽ treo lên nông nhà đó là, là ờ, mình để như này thôi mình vào thì dòng cái dây này xuống đây ờ, cái này mình cuốn cái ni lông vào ờ, rất là khó vâng. cái này sạc mình cứ cắm như này thôi nên sạc em nhé cắm như này này vâng. là mình cứ sạc để như này và mình treo cái bóng ở trong nhà vâng, vâng. thì nó có con hai ấy mà mình nó om là mở đâu mà con này phải lắp đấy vào phải lắp pin này pin nó có pin đấy pin đây rồi pin rồi đúng đây là hết điện đấy cái này là mình bật này ấn nút on là bật sáng này và nút off là tắt đấy nó có hai hai ấy mà ví dụ đây là sáng hẳn này vâng đây là on là mở nhá vâng off là tắt đúng không con là mở đây. đây nó sáng hết cỡ này nó sáng vừa đấy vâng, nó hai nấc thôi ờ, ờ, ờ. vâng. còn nếu mà nó hết pin thì mình cứ dùng tay vâng. tay là ở đây này đó à vâng vâng ấn đây là bật này đây là về cái mức à, là nó nó nó hơi ấy nó hơi sáng một chút đấy nó ấy một chút đấy tắt hẳn đấy sáng hẳn cái này em chỉ cần uh, cho thôi cái này quấn cái ni lông vào đây không cứ thế cứ để như này treo lên thôi nhá vâng, vâng. để nó hấp thụ cái điện lúc nào nó cũng có điện vâng, bóng vâng. lúc nào nó cũng sáng cái này nó quay về quay thế nào nói chung là cứ có ánh mặt trời này à thế à ánh mặt trời là, là nó cứ ngửa lên trời ở ờ, thế luôn đứng cũng cái này xuống nhá dạ, Rồi, <laughs> ờ, cái này là cứ ngửa lên trời thôi và mình dòng cái dây này theo cái lỗ trần nhà xuống này, tùy từ nhà ấy dạ, và mình treo cái bóng này lên đấy mình cứ để nó như này là nó sẽ lúc nào cũng có điện vâng. Ừ. gọi là mình lúc nào cũng kiểu sạc pin đấy vâng. nó là bằng cái năng lượng mặt trời tấm pin nhỏ chứ nó không phải là sạc điện vâng mình sạc điện cũng được dù mà hết cái này nó hết hết điện năng lượng này thì mình cầm xuống chỗ nào có điện thì mình sạc vào đây nhưng mà cái là cái lợi là nó, dùng năng lượng rồi nó sạc vào năng lượng rồi cái đấy mình treo lên thôi à cái này là sạc điện và sạc vào cái bóng này rồi ở ờ, đấy nếu mà mình sạc điện ừ. bây giờ mình có tấm năng lượng này rồi thì không cần Vâng, anh nhớ cứ là cái nối vào đây bảo bà con nhớ mọi người thôi đấy và cái điều khiển thì mình cũng lắp pin vào như vậy nó sáng này nó tắt sáng không nó tắt rồi Tắt à, tắt Thế thì mình hướng dẫn một người là cứ thế mà treo lên nhá, đừng tháo ra Treo lên chỉ mỗi chỗ này bọc này Thì sửa nó vào nước ấy à, Đúng rồi, chỗ nào phải gói kín vào vâng. Bọc vào thế là mình uh, cầm cái ờ, ờ, miếng này lên hướng dẫn bà con là, buộc thế thôi ở ờ, buộc treo lên thế thôi con gạo này thì là đủ ba đủ suất cho em tính đủ suất cho mọi người chưa đủ rồi đủ rồi đúng không vâng vâng, vâng. vâng. thế thì cứ bà con đến dần thì mình phát dần đi vâng, vâng. để cho bà con còn về ấy muộn đấy em ạ bữa nay em chỉ tập trung bà con mọi người lại là mình hướng dẫn cái đèn này một lần hoặc là hồi nào đến sau thì mình nhận sau cái này ờ, mình không cứ gì là phải đến đông đủ đâu em ạ thì có hội ở xa người ta phải về ăn cơm này đấy lan này rồi vâng, đọc danh sách ai mà nhận rồi thì uh, mình có thể uh, ấy, là về luôn tại vì có nhà ở xa mà nó có nhiều số nó có cỏ này số có cỏ băng này có nhiều rồi cái này là lán lều mình ở đấy chứ hay là ấy nương cái này nhà ở chứ nhà ở nhà ở này á nó bé đấy nhà chưa làm được thế à chưa làm được à Sao lại trồng nhiều quế vết nhỉ ừ. Ờ. này cũng khá là sâu xa Vào vào bên trong kia còn sâu không? Chắc còn sâu chứ đi một ừ. ngày luôn anh ơi. Thế à? Cái này là phát trong bản trong không phải bản này. À thế à? Cái này ờ, ở trong đúng không? Đây vào 20 cây nữa. 20 cây nữa. Nhưng mà xe ô tô chỉ đến đây thôi. À. Còn ở trong là đi bộ như xe máy, xe máy là phải lá xí. À là. à? Ừ. Còn không lá xí là không vào được. Không vào được. Mấy à? tí này. 20 à? cây. À. Đây vào 20 cây. Ở trong đấy thì khoảng bao nhiêu hộ anh? Tổng. Đây cái này đấy, 45 hộ đấy. 45 hộ được không? Ừ. Ờ, ở đây làm gì được, nhà nhiều lắm, nhà đây không được. Không được. Không được. Có vâng, một người phát thì là em đọc danh sách phát cho mọi người xong là mọi người về luôn đi thì Về muộn Thì các bác ở xa quá, 20 cây về đây mà Để hôm nào mà rảnh rảnh em vào trong đấy thăm mọi người cho nào Chắc chờ được tao nấu mà nhắc nhở đâu sao chờ Đầu lên đọc danh sách là phát luôn đi, không một tin nóng lắm Rồi anh em cười đi làm việc của em nên bà con là cứ mọi người có tiền ai mọi người vào lấy ừ, nhưng mọi người chắc là sẽ đều, đều với nhau thôi à tôi tôi lành tìm bấy là mà lỡ chút đầu chút đầu lỡ xe hàng nó à cái tao xe hàng mà nào đấy trong kia hai bên này đây đây đây đây đây xe hàng sắp đây đây đây đây còn cái tao giờ sợ à ai phải sợ nhá đúng anh ra. Mày chia sẻ này nhá năm người một năm người một đẩy nhanh nhá đó đó đó đó rồi có tiền như cái sách ấy sang nó mà thọt bọc của ấy để dầu ăn đây mì tôm vừa đấy cho thằng đó hả nó có Không nó có mua nó có mua Cô mi à? này bao nhiêu thùng đây? Dầu này bao nhiêu dầu? mà nước hà nước rồi về giờ thấy đâu mà cũng tôi hết sự cho cái hàng lo giờ lên từ chúng tôi hiện ai à. in nó này à, phụ lên từ lát tôi đang chỉ làm trong nó luôn mà tỏ cam một quả đang chúng tôi bên chúng là nhá mà hàng tháng là chúng tôi nhá 44 hộ này thì ờ, nằm cách cái trung tâm uh, trường mầm non điểm trường làng lao này là vào sâu trong kia là 20 km vâng anh chị nhá đi sâu vào trong kia à, chào bác thì khá là xa luôn nên là bà con mà để để có thể mà ra đây thì chắc phải đi rất là sớm đi bộ nghe nói là mất cũng phải gần 3 4 tiếng đấy vâng anh chị ạ khá là xa nên là mình uh, phát cho bà con thì mình về để cho bà con về sớm đi nương này đi lao động rồi là còn nhiều rất là nhiều việc nữa Còn chí ờ, quanh quanh đây thì là thấy bảo là gần nó thì ờ, không không không được phát gạo thì ờ, cô chỉ phát cho 44 hộ thôi không điện không, làng tôm thì là em em em, em vư gạo là mua trở lên trước nhé mình lên sau vâng vâng vâng đấy, các bác cứ ấy đi ấy xong được về đây mọi người về đi à, gạo ấy xong là mọi người cho lên xe chẳng lên đấy lo mà mỗi chè mà xây ra giống này xây nhà lấy á nhà muốn nhà nhà có nhà lấy á muốn lấy lọ là con cháu mà to hàng ra giống này đầu tiên này làm nhanh đi chuyển đến đây được ở đây là chiều cầm về bây giờ nhận xong là tí ờ, cơm xong là phải về được à thế à phải ăn cơm xong mới về được không có ừ. là nếu đi thì phải nắm cả thế mọi người ăn cơm thì ờ, ăn kiểu gì đấy thì ăn dọc đường ăn dọc đường à ừ. mình không không mua cái gì về đây nấu à hay như nào à? đây thì là đi đâu ra một quán xá đúng không câu này giờ chú câu giờ chú có rất mà thì đẹp quá kia? kìa kia kìa kia kìa học tiên tiên đi vào lấy cho nhanh ồ nhanh để về đây cũng có là nát có đấy xuống ăn cỡ sung chú câu lưu cá lưu cá nó thì lưu cá đó chú câu chú câu nhá chú hai mươi kg gạo luôn. Chúng con nhất thì hai nhà đấy, Nhớ nữa rồi đó. Nó sứ. Một lít dầu. Lít dầu. Cái này có thể có không? Cái này thể không? thì không có cái giá mà chị nghe đi mò mò sẽ không có tay kìa mò sẽ không tay đâu có số mò lấy tao số cù đó hả chưa đi hả chưa đi tao khai lên chân tay tao nó số cù tôi quay là tao nó tổ là họ chỉ mua tay rồi em sẽ không muốn gì tay ngươi vào là gạo gì đấy gạo ấy đúng không gạo xén cù thì ngon nhở gạo xén cù thì ngon à, này chắc cũng rẻ thôi ừ. này nó đúc vào bao là nó nó khâu nó đóng nhà quản lý nhà lên nha thì có thì thì cái chúa nhà có theo con là cái có con con con con con con con con con con con con con con con con nó mày ăn đồ à? Mày ăn phô đây. Sung lũ ra. Đi nha kì. Sao mỗi người cho mấy một cái cho tao. Cho giờ mà một cái một cái mà tí nữa đây anh xong mà. Nhưng mà mình vô luôn tao. Mà mình vô tao. Nó mấy đây luôn kia luôn, nó mấy luôn kia bà con ờ, nhận được những cái món quà của các anh các chị đến nước ngoài gửi về khá là nhiều luôn và cảm thấy rất là vui khi mà ờ, bà con đã nhận trao tay món quà và món quà là của hội thánh ca thiên hương ở bên ờ, USA nhé các anh chị nhé và hiện tại thì ký căn nhà của nhà cháu trạm thì mình cũng đang bắt đầu là tìm thợ rồi và nữa nắng thì xe nó mới vào được vật liệu mới vào được anh chị mình có thể triển khai làm nay mình chỉ có phát cái đèn năng lượng này với gạo này mì tôm này hộ gia đình Nhờ dạ giờ chúa sao tao mới ăn thế đâu gia đình nào có xe máy thì trở về luôn đi ừ. Nó là tối vào đấy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 ăn lên cả cút nữa. Má cô. Một mẹ hả? Má cô. Bây hả? Bây hả? Cơ. Mất kiểu mất bón nó luôn. Rồi. Nó nẻ này. Bố mà giờ lại bón nó rồi. Bố mà giờ là vô. Đâu. Đâu. Đâu. Đâu. Đâu thì tao thấy nhà thầu nào luôn mà thấy nhà mua cho nhưng mà nhà thầu luôn à, được rồi nhá à đây cả qua mà áp lực cái là lấy được băng mà cho cho cho nhá tao mà thì ha lỗ thì trang tại trưa cũng khá là nắng rồi 12 giờ trưa rồi cô anh chị ạ. Giờ 12 giờ trưa rồi á thì bà con đến là mua lấy dần rồi về thì vì con đường khá là xa nữa nên là chỉ còn một hộ dân nữa thôi là bà con chưa, chưa chưa chưa đến được nên là cái à, vấn đề quà quà còn lại thì sẽ giao cho em à, trưởng làng em à, sẽ giữ hộ cho cái hộ dân đó khi nào hộ dân đó nó ra đây thì mình sẽ gửi lại cho em đó à, trưởng giáo nha cô ba anh chị nhé Lúc trước ờ, mình đã đã đấy rồi mình bảo em hướng dẫn mọi người đèn thì mình phát đủ 44 bộ nhưng mà thiếu 45 hôm trước mà cô Hương ờ, có điện cho Giang thì lại bảo 44 hay là mình đặt 44 Thế là thiếu ờ, mất vài bộ nữa Thì mình sẽ đặt sau Và lên sau mình sẽ tiếp tục là vào gửi nốt cái bộ đèn lại cái à, số à, ấy nhá số đèn bên nhà cháu chặn đấy cơ cái ờ. ao tiền đàm nó chỉ như tí muôn đá sơ cái tao đó cái gì là ao tiền nó cũng mua chọn ra còn cái số hàng do quất quất tham ăn nó thấy quất tôi nó tuần ừ. trước nhờ quất nhau thì lùi nó hạt rồi quất là hai con hù lùi chơi không được sao như nào Dạ. Sao như nào? Có nghĩa là vợ em là quà là quà hết để cho bà lao thôi. Nhưng mà mấy hộ ở dưới này muốn đây nó xin. Xin. Xin là không không không được đâu. Thì bọn em là mai bọn em lại có một đoàn nữa thì ừ. bọn em sẽ phát ở dưới này. Ờ. Ừ. Rồi, thế không được ờ, hộ nào ở lâu ở trong nào thì ở trong đấy thôi em ạ. Không không thể phát người đây được không không hôm không được nhiều cái không được bọn em giải thích là giải thích như thế rồi nhưng mà ừ. giải thích như thế người ở dưới này thì muốn lấy cái phần này thì bảo em bảo là phần này là chỉ chia 45 hộ tít ở trên là đấy ở trên đấy thôi ở trên đấy được thôi chứ ở đây là không Còn được em đợt sau thì mấy phát thì ở đây mới được nhận Dịch tính, ờ, tính là chiều mai bọn em lại có một đoàn chia nữa Nên là bây giờ ờ, nhí suất này không được thì ngày mai chiều tầm khoảng bốn năm giờ gì đó Thì bọn em lại chia một có nghĩa là lại có một phần nữa thì chúng em lại chia hết cho nó rồi là thế nó cho nó đều không không thể lấy làng này cho làng khác không được đâu của hộ này đâu không được được chứ không được đấy mai thì chỉ có khu ở dưới này được thôi còn ở 45 hộ ở trên kia là không được nữa đấy giờ nè tôi tôi gì cơ giờ um, dạ, ờ, nào thì được mình được hộ đấy thôi chứ không không thể đưa làng này sang làng khác được không thể như thế được mình cứ phát này nó người ta cho kịp đến thì giao cho anh cho quản giáo đây này quản giáo đây anh sẽ quản lý giúp cho mai mà ấy thì mình ờ, tiếp tục thôi Đấy, cứ ba anh chị nhà mình cũng uh, ghi hình lại các bạn chị đồng thể mọi người là xem và biết được xuất quà của hội thánh ca thiên hương Đấy, gửi trao đến uh, bà con làng lao Đấy, làng trong kia nữa làng ngoài đấy nữa hai làng cơ bữa mình xin ờ, phát nốt cái làng bên này anh chị sẽ phát nốt cho mọi người cái video của Giang ngày hôm nay cũng xin được phép là khép lại ở đây xin hẹn các anh chị cùng còn thêm mọi người là video tiếp theo xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị cùng còn thêm mọi người